bự Rồi hả? Bánh xò 20 ký hả? Bánh xò 20 ký hả? Ờ, cô, cô muốn không? Cùng cái được Ờ, được, được, cái ý quan trọng là sợ lát cuối mới kêu nữa Rồi, sao chắc được bậy Không bữa đâu, không bữa đâu Còn quanh đây Đi nữa, cầm tạ lên giùm nha Ok Ngồi đi Anh thiếu ra kìa Lá anh kêu em là dạ. từ đây qua bên kia em xỉm luôn Nắm xà lên Đi vô đặt tay lên đây đặt tay lên đây đặt tay lên đây coi cái này em bắt ờ, ba tay tay hai một vô sàn này không bắt form đúng không tiếp không bắt form nha ừ thôi bái rồi từ rồi là được bốn năm rồi xuống Ủa cái gì? Ủa cái gì á? Đất mà. Đất, đất, đất. Đất. Mày quên luôn. tắm biển không thì nó kéo này. Bao nhiêu rồi? Cố lên! Cố lên, đeo tại vô, đeo tại vô. Thở thở đi Thái thở thở xíu Thái ơi. càng nhanh càng lâu. Em cứ theo lời là, là, là, là em gọi đeo vô một số chùm mở, đợi phút thở thở từ từ từ từ anh phước đẹp cũng thở bốn ba hai lên em hay lên em này luôn rồi lên lên lên xong mình lên hai cái hai cái đứng nhìn đó đứng nhìn đó hai chục áo á vậy xuống xuống bao nhiêu nữa ba cái luôn rồi một cái cố lên cố lên cố lên vũ tay vũ tay vũ tay đi vũ tay vũ tay hai cái nữa một cái một cái một cái lên luôn một cái ok vũ tay vũ tay qua đây qua đây qua đây bước đếp đếp đếp đếp đếp 15 đếp. Ủa em nói rồi. 20 đếp không? Ừ. Ừ. Chậm cái đai chứ chậm tạ đi. Lúc dạy. này đi. 20 luôn phải không? 20 20 20. Sư sư sư đây là sư đây nó mới nhẹ. Rồi rồi lên lên lên. Vô. Rồi 5 cái rồi cái. Rồi lên lên. nhẹ mà. Nhẹ một cái. cứ thở thôi 8 18 cái một thôi vô đi vô đi vô đi luôn 2 3 9 xuống rồi 5 rồi rồi rồi em ơi em ơi bỏ tiền ra bỏ rồi em ơi rồi rồi nó điếm khỏe lắm cái nữa đúng rồi quá lời năm ơi năm ơi năm ơi hai chục cái không hai chục năm ơi năm ơi năm ơi một hai ba năm bốn năm sáu bảy cái nữa thay rồi cái nữa thay bốn rồi hai cái nữa cái nữa cái nữa cái nữa ok cuối cùng tả ra ba bỏ luôn bỏ lại xuống đi là bài gì nói hả nam mu nam mu nam mu bốn ủa không chị bộ hả chị bộ có chồng hả không ờ, chạy bộ chị bộ nghỉ đi nghỉ đi xong luôn ủa xong rồi ba hai một rồi tạ Ê, nghỉ đây, nghỉ đây. Xuống. Từ từ từ. Lúc qua cái này nè, cái đó luôn Đổi Một Quay Vô Nằm cái luôn Ba ba ba ba ba ba ba Ba Cái nữa Mời tôi xuống, mời tôi xuống, mời xuống nghỉ rồi Là anh Phúc, là anh Phúc Phải rồi Cái nữa, cái nữa Tim nó rồi Dụ cái tay giãn cơ ra bác Cố lên, cố lên. Không bắt tôm, không bắt tôm, cố lên. Phim hai cái mày lên đó. Hết dạ, rồi, lấy đà, lấy đà, cố ơi, lấy đà, cố ơi. Thở đi, nói là cứ thở đi. Ơi, bước hết lên được rồi. Cứ thở đi mấy ơi. Đừng, có đừng có liên. Chung vô, chung vô, chung vô. Đưa cái đầu lên. Rồi. À! Phước vẫn còn 5 cái nha Kết thúc những gì mình bắt đầu làm Kết thúc những gì mình bắt đầu làm Làm không? Bảo nhậu không? Bảo nhậu Gọi là Phước ơi Lên lên lên lấy đà Lấy Có đun lâu Ừ Một cái là lên luôn Đó nhẹ nhàng rồi tiếp luôn Mới trụ lâu tiếp luôn Hai rồi tiếp luôn Tiếp luôn tập trung vô thở Ba ba rồi tập giữ xíu rồi giữ xíu rồi lên tiếp chung vô thở dạ đúng rồi Ồ, luôn tập trung vô, vô nén cái cuối rồi em nén lại nén lại nén lại nén lại lên đẩy hơi ra lấy lại luôn lên lên lên ok hoàn thành nha các bạn nha rồi anh cắm giùm em đi đi